tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại thử những tính năng của bếp để các bạn xem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 khi đó gọi là tắt lửa với chức năng này tôi sẽ lắp đi vào bật hết cả ba bếp lên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 nhưng là pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell á các bạn sử dụng được khoảng ờ, hơn một tháng giá là 40 ngàn một cặp để tiết kiệm chi phí chúng ta cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này ngoài ra các bạn chú ý á, bếp có một cái tính năng rất là đặc biệt khi mà các bạn ăn nấu nướng nè các bạn thấy ngọn, ngọn lửa của bếp nó giảm nhỏ lại nó không chúng ta không tăng chỉnh lớn được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây là một cái tính năng rất là tiện ích và rất là hay của bếp ga nội địa Nhật bếp bên phải tôi đã phát ra tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nó nhiệt độ bao nhiêu mà nó phá ga 200 313 độ dao động là 310 độ thì bếp khóa ra bếp bên trái của tôi có chuẩn bị khai qua rồi nó đã nóng gần 320 độ rồi tại vì ở vị trí khác nhau thì bếp nó sẽ có nhiệt độ khác nhau và thời gian khóa bếp nó cũng đã khác nhau đây bếp bên trái tôi đã khóa ga luôn rồi đây dù công tắc có đang mở nè bếp vừa thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công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 vì thế chúng tôi tặng, kèm một cái thanh lò xo để tăng chiều dài cho viên pin. Các bạn lấy lò xo bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên. Pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu, dấu trừ là cực dương nè, dấu trừ là cực âm nè, dấu cộng là cực dương nè. Cực dương có những cái lỗ nhỏ như thế này chúng ta móc vào để cố định cái thanh lò xo như thế này đây. Sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi. Các bạn chú ý là trong hộp pin nó có hai cái ký tự dấu trừ bên trong, dấu cộng bên ngoài. Chúng ta lắp đúng y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép của hộp pin các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực nha vì nếu lâu ngày pin sẽ hỏng luôn cũng như bếp sẽ không hoạt động được ở đây bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi các bạn sử dụng pin sạc á, để theo dõi số lượng pin nó còn nhiều hay ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp đấy nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều pin nó yếu nó chậm dần đi tức là nó hết pin cũng như cái đèn ở đây nếu mà nó hết lên đỏ lên nó không có tắt đi tức là pin đã yếu lắm rồi chúng ta nên cắm sạc vào bên phía tay trái nó có một cái ờ, dây chưa được đầu chờ chờ sạc chúng tôi làm sẵn cho các bạn rồi bên phía tay phải á, thì nó với tay trái có một cái đầu chân sạc đây đi kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu bếp chúng ta nó ở vị trí xa bếp thì bếp này á, chúng tôi sẽ không có tặng kèm cho các bạn pin sạc mà chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một cục dây nguồn 3V này luôn các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp đây tôi sẽ lấy pin ra để thử cho các bạn xem nếu các bạn muốn dùng pin sạc kèm với bếp này thì các bạn có thể đặt mua thêm rẻ hơn khuyến mãi có bán tất cả các loại về hơn khuyến mãi có bán một dòng pin sạc như thế này đây còn đối với dòng bếp này khi các bạn mua chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục dây nguồn 3V các bạn sử dụng các bạn chỉ việc cắm trực tiếp vào bếp còn cái đầu này chúng ta cắm trực tiếp vào ổ điện các bạn có thể sử, sử dụng điện trực tiếp 220 ở nhà luôn không có cần rườm rà qua pin sạc rất là đơn giản đây không cần pin chúng tôi tặng các bạn một dây nguồn trực tiếp này luôn để các bạn xài trực tiếp với điện 220 ở nhà nhưng mà cái này nó có một cái yếu điểm là khi mà cái khu, khu vực chúng ta sống á nó vô tình nó bị cúp điện thì bếp chúng ta nó không có xài được thì chúng tôi có tặng kèm cho các bạn một cái pin pin một cặp pin như thế này đây là pin nội địa nhật theo bếp từ bên nhật về một cặp pin như thế này á các bạn có thể gắn vào bếp và sử dụng liên tục với nó là từ 4 cho đến 5 tháng cái bếp ga này các bạn có thể là cất cặp pin này đi đề phòng trường hợp cúp điện chúng ta lấy ra chúng ta xài thì nếu mà các bạn muốn mua thêm á thì pin này chúng tôi bán là chỉ có 50 ngàn một cặp thôi một cặp như thế này các bạn có thể sử dụng cái bếp này được 4 đến 5 tháng và xin nhắc lại đây là pin zin nội địa Nhật không phải là pin của Việt Nam rất là bền rất là tốt còn nếu các bạn có nhu cầu sử dụng pin sạc thì chúng ta cũng có thể mua thêm pin sạc ở đây 200 ngàn một cặp một bộ pin sạc như thế này còn với bếp này thì chúng tôi chỉ tặng cho các bạn dây nguồn 3V mà dây nguồn 3V thôi các bạn cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà luôn sử dụng nó lợi hơn thì uh, bếp này cũng là dòng bếp cơ bản nó không có thích hợp nhiều cái chức năng ở đây tôi sử dụng điện 220 để sử dụng đây tôi đang cắm trực tiếp ờ, để sử dụng cho các bạn xem luôn thì nó chỉ có một cái chức năng rang ở bên phía bếp tay trái là thôi bếp có chức năng rang tại vì que cảm biến này nè nó giới hạn được nhiệt độ của nó là 250 độ thì nó sẽ khóa ga vì vậy á các bạn lưu ý thì chúng ta khi mà chúng ta rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á, chúng ta bật bếp lên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 sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn lấy cục dây nguồn 3V đang cắm vào ổ điện đó chúng ta cắm trực tiếp vào cái ờ, thiết bị hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào đây thôi các bạn chỉnh hẹn giờ tối đa chỉnh cho nó là 90 phút tôi sẽ chỉnh mức nhỏ nhất là một phút thôi để thử rồi các bạn bật bếp lên bước cuối cùng là chúng ta lấy pin ra em ờ, xin lỗi các bạn là bước cuối cùng thì các bạn khi mà cái, cái thiết bị này nó hết giờ thì cái uh, bếp nó sẽ tự động nó ngắt điện cái thiết bị này tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể sử dụng cái này để nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị hẹn giờ này rất là tiện lợi ngoài ra khi mà các bạn sử dụng bếp á, ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ ở trên đầu ngọn lửa có thể là do cái lượng tiết lưu ga của cái uh, van ga chúng ta không có ổn định chúng tôi cũng có bán kèm cho các bạn nếu mà các bạn muốn mua sử dụng giá hỗ trợ là 130.000